chào mọi người nha hôm nay trời à, nắng không về mưa quá không có đi giường được hôm nay à, trời nắng tranh thủ đi ra giường nắng quay cho mọi người xem à, một ít cái cái giường mãn cầu của mình đây các bạn thấy ha cái hồ mình đào cái hồ này 50 khối chứa 50 khối để phục cho cái hệ thống tưới nhỏ giọt của mình nằm ở trong kho này trong này hệ thống tưới nhỏ giọt thì à, vườn mãn cầu này mình cũng à, chăm nó cũng được gần một năm mà ừ, mới có được hệ thống tưới à, hai tháng này thôi bây giờ nhìn thấy vườn cũng bắt đầu mướt lại mình bữa nay mới quay về, chia sẻ cho mọi người xem thôi trời cũng đang chuyển mưa thành ra nó hơi tối tối tối cũng chưa có hầu quậy này chưa đẹp thì cái hệ thống tưới này mình à, nhờ được sự hỗ trợ của bên công ty Khang Thịnh Khang Thịnh hỗ trợ cho mình lắp cái hệ thống tưới này thì cái à, hệ thống tưới đường dây đen đen này thì cứ mỗi một hàng mình đi hai đường dây nhỏ giọt cái à, hệ thống tưới này thì nó cứ mỗi một tiếng thì mỗi một lỗ nhỏ giọt như vậy sẽ giỏ được một lít một lít nước một tiếng với cái giường này là khoảng 1.300 ờ, cây thì mình chia thành hai khu vực tưới hai khu vực tưới 2 ca mỗi một ca tưới thì tùy vào cái thời gian mình tưới mình chỉnh vào trong cái bộ điều khiển mình sử dụng cái bộ điều khiển Smart Line SL 800 của Mỹ để cài đặt cái chế độ tưới thì à, từ khi có cái hệ thống tưới này thì chăm nó cũng tương đối khỏe hơn so với lúc trước lúc này chưa có hệ thống tưới thì cứ cầm dồi tưới tràn không à. lo tưới không không kịp đâu các bạn lo tưới không cây không đủ nước nữa. rồi nó à, phân thuốc rồi đi không có kịp không có dám bỏ phân luôn là nghe cây rất là suy thì từ khi có được cái hệ thống tưới này thì mình mới bắt đầu chăm lại phân phướng đầy đủ này mình đưa vô hệ thống tưới luôn chỉ cực là xử lý cỏ xử lý cỏ với à, với cái à, phun thuốc thôi sâu bệnh rồi thôi còn phân thì mình đưa trực tiếp vào hệ thống tưới thì giờ mình đang à, đang áp dụng cái chế độ tưới là cứ khoảng 2 tuần mình tưới một lần hai lần hai tuần mình tưới tưới phân tức là trăm phân về hệ thống một lần cứ hai tuần trăm lần thì à, hai tuần mình cho một lần theo hệ thống tưới như vậy thì à, đến bây giờ thì à, nói chung vườn cũng à, ổn rồi mọi người đọt đi cũng rất là sung mấy cây này thì mình cắt tỉa lại cắt tỉa đọt rồi lại thành cho nó đi đọt mới các cây vùng đọt mới cũng rất là đẹp Ô, lá rồi lá rất đẹp cỏ thì bắt đầu lên nữa rồi mọi người cỏ lên nữa rồi thì à, cả năm rồi thì mình không có phun thuốc cỏ nhưng mà từ lúc lắp cái hệ thống tưới này tới giờ thì mình bắt đầu mới phun mà mình hạn chế phun thuốc cỏ lắm chứ mình cắt thôi cắt trước mình mới phun bây giờ cỏ nhỏ nhỏ này thì mình phun cây nó cũng lớn nó tán lên cao rồi nên mình mới phun phun nó đỡ ảnh hưởng cây chứ giờ đoạn cây con này mẫn cầu này nó mẫn cảm thuốc cỏ lắm mọi người dính thuốc cỏ là nó quéo liền vàng liền dính thuốc cỏ rồi là khó phục hồi lắm rồi khoảng tới 6 ờ, tháng sau cây chưa phục hồi được thì ờ, hôm bữa đúng mấy hôm trước mình ra mình quay có cây vẫn còn tím mình cháy rất là đẹp trái nhiều lắm mấy bên này chín hết rồi cùi còn nữa bên này chín hết rồi cũng còn có mấy trái không được đẹp lắm Nên cũng tính ra quay chia sẻ với mọi người để trao đổi ờ, kinh nghiệm chăm sóc con cầu với mọi người rồi mà cũng gà trời mưa quá giờ cái trời cũng đang chuyển mưa nó thành ra cái, cái ánh sáng nó không tốt ánh sáng cũng chưa tốt hệ thống tưới này thì nói chung là cũng ờ, được lợi nhiều cái ui nó nhiều ưu điểm lắm mọi người tưới tiết kiệm nước nè hệ thống này thì ờ, nó lợi cái mình ờ, mình có thể chôn lót tắt lại hoặc là mình để nổi mình chọn cách để nổi gì nó dễ là khi cây nhỏ thì mình để sát gấp nhưng mà đến khi cây lớn á cây lớn thì bắt đầu mình dời cái này ra khoảng ra ngoài góc một tí tức là khoảng cách mình có thể di động di chuyển qua lại thì ờ, khi đó cái bộ rễ nó nó đi tới ăn tới đâu thì mình sẽ dời cái ống ra tới đó mình không cố định được ờ, cái cái dàn ống ờ, một một chỗ được cái này đúng không ra mình chưa có thời gian mình có thời gian mình sẽ đi kéo mình cầm lại cầm cọc lại cho nó căng cái sợi dây giống như cái cái cái đoạn này nè đó là nó sẽ thẳng như vậy còn mấy cái này thì nó mình chưa căng thì nó còn dùng nên ra là cũng chưa được đẹp lắm hôm nay chủ yếu cũng hứng hứng thì ra quay ờ, chơi thôi Đó, mọi người xem cái cái vườn của mình ha. chứ thật ra cũng ờ, quay chia sẻ với mọi người để mọi người ờ, có ý kiến rồi có cách nào hay hay để chăm sóc vườn tốt rồi thì chia sẻ bình luận ở dưới để mình chia sẻ kinh nghiệm với nhau cùng chăm cái vườn mình cho nó tốt chứ mình thì mê mảng cầu lắm mà ngặt con cái là điều kiện cũng chưa cho phép đi với mình làm không không có được à, nhiều không có thời gian ra vườn nhiều thành ra là cũng cố gắng làm cái vườn này chủ yếu cho nó đẹp một cái thì cũng hy vọng cái, cái vườn này nó phát triển theo ý muốn của mình tạm thời giờ thì thấy cũng à, tạm ổn mà đọt ra rồi cũng im mà nguồn bệnh này nọ thì mình cũng ờ, quản lý cũng tương đối giờ thì ờ, chỉ có dinh dưỡng với phân thuốc từ đều thì nó sẽ phát triển thôi rồi một vài điều ờ, chia sẻ cho mọi người vậy cũng mong mọi người có ý kiến nào hay hay thì bình luận chia sẻ kinh nghiệm để anh em mình cùng học hỏi ha rồi chào mọi người